16 trường hợp mắc Covid tính từ ngày 23 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn trong giai đoạn 1. Một bệnh nhân mắc Covid-19 tính từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 được chữa khỏi trong giai đoạn 2. Và số ca mắc 19 tại Việt Nam hiện nay gồm có gồm có hiện nay là từ bệnh nhân thứ 149 đến một chân 153 và chúng tôi xin ờ, nói đến danh tính của bệnh nhân số của bệnh của năm bệnh nhân mới và chuyến bay mà họ đã đi hãng bay và hành trình của họ sẽ như thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng nghe đầu tiên là bệnh nhân thứ 149 nam 47 40 tuổi Long Biên Hà Nội là lao động tự do tại bang Hessen Cộng hòa Liên bang Đức ngày 23 tháng 3 năm 2020 về Việt Nam trên chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines. Bệnh nhân thứ 150, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2020 cùng vợ từ Hoa Kỳ về Việt Nam quá cảnh tại Đài Loan, Trung Quốc trên chuyến bay của hãng không Eva Air số hiệu BR 359 395 Bệnh nhân thứ 151, nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là đồng nghiệp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 124. Bệnh nhân thứ 152 là nữ, 27 tuổi, tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân 127, tức là nam nhân viên của quán bar Buddha. Quán bar này chính là một cái quán bar trở thành ổ dịch lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh có đến 8 người mắc Covid-19. Và điều rất là bất thường là không hiểu vì sao là cái quán bar này mặc dù đã đến ờ, mặc dù là chủ tịch ờ, thành phố Hồ Chí Minh có ý định là đóng cửa cái quán bar tất cả các ờ, quán bar, vũ trường, game online, tất cả mọi thứ. Thế nhưng mà tại sao quán bar này hoạt động như bình thường mà dẫn đến tình trạng như thế này? Đây chính là ổ dịch mà điều không hề ai mong muốn cả. Bệnh nhân thứ 153 chính là nữ 60 tuổi tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2020 trên chuyến bay số hiệu VN772 còn về thông tin như sau thông tin mà bọn tôi thường là có thể trong à, khoảng 5 người này thì là bệnh nhân thứ 119 ấy thì 40 tuổi. Đây chính là bệnh nhân tại bang Hessen, Đức. Ngày 23 tháng 3, bệnh nhân này đến sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines, số ghế 55C cùng với mẹ là 68 tuổi, ngồi ghế 55A. Lúc nhập cảnh bệnh nhân không có biểu hiện sốt, không ho, không viêm phổi, sau đó được cách ly tại trường quân sự tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân thứ 150, quốc tịch Nam, Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân cùng vợ từ Mỹ về Việt Nam quá quá cảnh tại Đài Loan, Trung Quốc. Trên chuyến bay của hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 2D, 2K và nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân thứ 151, nữ quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là đồng nghiệp tiếp xúc gần với bệnh nhân 124. Bệnh ngày 23 tháng 3, bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 2124 và được lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực tập trung tại khu C, trường tiểu quân sinh huyện Củ Chi. Bệnh nhân thứ 152, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi tại phường Tân Thạnh, thành quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân 127, nam nhân viên của quán Buddha Và bệnh nhân nữ 153 có giới thiệu Việt Nam đấy, quốc tịch Việt Nam 60 tuổi tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tiền sử chi ghi lại bệnh lý. Bệnh nhân sang Australia thăm người nhà và trở về Việt Nam ngày 21 tháng 3 trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN772 tại nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau nhập cảnh thì bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại khu vực ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất nhé.